Bạn này hỏi rằng, thưa Thầy, con rất muốn tu, nhưng lại vô cùng lười đọc kinh sách và trí nhớ của con cũng kém. <laughs> có cách nào không phải đọc kinh sách mà vẫn có thể tiến bộ trong việc tu học được không ạ? À? Con cảm ơn Thầy. <laughs> Các con đây có bị tình trạng này không? Lười đọc kinh, trí nhớ thì kém mà lại muốn tu tiến và không cần đọc kinh. Tất nhiên thế này, đối với Đạo Phật thì thế này các con ạ, à, Đạo Phật thì quan trọng nhất là ở sự tu tập. Nghe không? Thời Đức Phật ấy, có những người trí nhớ rất kém, các con biết kém như ai không? Cái ông gọi là ông Châu Lợi Bàn Đặc ấy, Bàn Đặc là ông rốt đặc. Ông học một hai câu kệ thôi ông cũng không nhớ. À, có mấy câu thôi ông cũng không thuộc, học mãi không thuộc, cả năm không thuộc mấy câu. Và à, về sau thì Đức Phật mới chỉ dạy ông có mấy câu thôi gọi là trổi quét phủi bụi, à, trổi quét phủi bụi. Thế thôi mà bốn chữ này ông học đi học lại mới thuộc. Trổi ừ, quét phủi bụi, trổi quét phủi bụi, nghe không? Đấy. Thế nhưng mà ông kiên trì, ông tu tập đầy đủ lòng tin với Phật, với chúng tăng mà sau đó ông cũng đắc quả là hán chứng đạo. Thế cho nên đối với Phật Pháp thì thực sự cái sự tu tập rất là quý, các con ạ. Nhé. Đấy, trường hợp như ông Châu Lợi Bản Đặc đã xảy ra rồi từ thời Phật. Nên cho nên ý, cái việc mà các con bây giờ trí nhớ kém này rồi thôi thầy không nói chuyện cái chuyện lười thì là không tốt rồi. Ví dụ đọc kinh mà không hiểu được hay không nhớ được vì do trí nhớ mình kém thì thôi các con chỉ cần nhớ những cái căn bản cho thầy nhớ năm giới cho thầy để tu cho thật tốt nhé đấy à, sau này học về thiền nhớ theo dõi hành vi của mình thế thôi nhé nhớ năm giới theo dõi hành vi của mình mà làm tốt ấy, thì mình vẫn có thể tiến đạo được nghe không chứ còn không phải đọc hết tam tạng kinh điển đâu đến thầy cũng không đọc hết được tam tạng kinh điển ờ, không đọc hết được không nhớ hết được đâu nghe không? trí nhớ không phải ai cũng giống như là an an ai cũng nhà như nhà bác học lê quý đôn không phải ai cũng thế được à, mà bây giờ thì trí nhớ kém nhiều lắm nghe không? thế thì các con nhớ những cái căn bản và cách rèn trí nhớ thì mình cũng có cách để rèn làm sao nó nhớ được nhiều hơn nghe đấy nhé đó. thế thì thầy khuyên bạn này là như vậy nghe không? và vững lòng tin nếu không nhớ được nhiều không có thời gian đọc kinh nhiều nhưng mà đừng để tính lười mà con lười đọc kinh thì không tốt phải chăm chăm đọc kinh chăm nghe pháp nghe không? chứ đã là phật tử mà lại lười lại nuôi dưỡng tính lười thì không phải là phật tử phải bài trừ tính lười dù là con không nhớ nhiều nhưng con vẫn chăm đọc kinh thế mới được chứ bảo lười là thầy không tán thành nha nhưng mà nếu mình quyết tâm tu mình vẫn đạt được